Bộ Y tế hướng dẫn phân biệt đậu mùa khỉ với thủy đậu, tay chân miệng và triệu chứng uy bu. Được biết, bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng gây dịch. Do virus đậu mùa khỉ gây ra, bệnh có triệu chứng chính là sốt, phát ban dạng phỏng nước và sưng hạch. Bệnh lây truyền từ động vật sang người qua quá trình quan hệ tình dục, dịch cơ thể, vân vân và mây mây. Vì bệnh lây qua đường tình dục cho nên, ví dụ nếu ngày mai Enmi biến thành khỉ thì tôi sẽ là người đầu tiên bị nhiễm bệnh. Trong hướng dẫn vừa được ban hành từ Bộ Y tế, Bộ nêu rõ, điểm chung của các bệnh này là bệnh nhân đều có thể biến chuyển từ người nổi tiếng trở thành người nổi hạch. Sốt, phát ban chán ăn, mệt mỏi đau họng, đau người, tiêu chảy. Không những thế, bệnh nhân còn có thể để lại trên người sẹo rỗ, vết thâm. Bệnh nhân đậu mùa khỉ cần phải cách ly y tế ít nhất 14 ngày, cần hỗ trợ tâm lý và theo dõi sức khỏe thường xuyên. Cách điều trị đậu mùa khỉ là điều trị triệu chứng như hạ sốt, giảm đau, chăm sóc tổn thương da, mắt, miệng. Các chuyên gia chỉ định sử dụng thuốc điều trị đặc hiệu theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và các quy định của Việt Nam.